tay rớm nước phải pha ra một người cho nó mà, cho nó mát người tay này pha hết tay chân để cho nó mát Bố các tay ra rồi đi đi đi đi, đi ra Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mình nhớ phải thực hiện 5K, đi đâu nhớ phải đeo khẩu trang vào nóng bức thế này đeo vào để thối hết mồm à? mà mà năm ca năm cốc là cái gì ông cứ như người trên rời dây xuống ấy nhỉ ngày nào báo đài người ta cũng nói là mầm cái kìa năm ca là khẩu trang khoảng cách khử khuẩn rồi, rồi không tập trung đông người rồi, rồi khai báo y tế đấy phải nhớ lấy để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhớ chưa bệnh dịch ở tận đầu tận đâu chỗ mình đã có đâu mà phải lo thì mình phải phòng tránh trước chứ chả nhẽ đến đít rồi thì mới chạy thế ông thích ở nhà hay là đến nằm viện thích hít khí trời hay là thở bình oxy tôi đầu hai thứ tóc mồm mấy loại dâu đã từng ngang dọc khắp nơi rồi nằm gai nếm mật còn chẳng sợ sợ gì mấy con virus ngày xưa ông đẻ ngược có phải không sao mình lại hỏi thế thì tôi thấy ông suy nghĩ ngược đời mà ngày xưa chắc bà mụ lấy bã đậu nặn não cho ông hay sao mà thiểu năng nhận thức thế không biết toàn xã hội đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh mà mình cứ lơ ngơ như là bỏ đội nón là thế nào thôi tôi biết sai rồi làm gì mình cứ chửi tôi như hát hay thế